quý vị và các bạn Tôi là Cam Hằng, chuyên viên tư vấn dự án Vinhomes Ocean Park của Vinhomes Online. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa quý vị đi trải nghiệm căn hộ 3 phòng ngủ của dự án Vinhomes Ocean Park và hiện tại nhà mẫu của dự án thì đang được đặt tại Tham City. Và như quý vị thấy ở bên này sẽ có một tấm biển ghi đầy đủ các thông tin về căn hộ từ à, loại hình căn hộ cho đến là hai nhà vệ sinh. Diện tích thông thủy của căn hộ này đang là 75,1 m2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem với một căn hộ 3 phòng ngủ mà rộng 75 m2 thì quý khách hàng sẽ được hưởng những tiện ích như thế nào. Và đây là không gian phòng bếp của một căn hộ 3 phòng ngủ Quý vị thấy ở đây được thiết kế rất là rộng rãi từ tủ bếp, máy hút mùi cho đến là những cái kệ tủ như thế này và với không gian này thì chúng ta vẫn thoải mái đặt một chiếc bàn ăn tại đây như quý vị đang thấy ạ. Và cái không gian rộng rãi xung quanh thì tôi tin chắc rằng có thể thoải mái cho cả gia đình chúng ta có thể vào bếp. Còn bên này thì chúng ta sẽ bước sang với khu vực phòng khách Thiết kế khá là đơn giản, một uh, bộ bàn ghế sofa, tiếp đến nữa là một chiếc kệ tủ tivi như thế này. Và bản thân tôi thì thấy rằng là phòng khách và phòng bếp sẽ là những nơi mà chúng ta ít dành thời gian nhưng là những khoảng thời gian dành cho cả gia đình với nhau. Vì vậy nên là thiết kế như thế này sẽ vừa tạo được cảm giác ấm cúng cho cả gia đình. Cái thứ hai nữa là nó vẫn rất là thoáng và rộng rãi. Đặc biệt khi mà có sự kết nối với một lô da rộng khoảng 3 mét vuông như thế này nữa thì quý vị sẽ cảm giác căn hộ của mình thực sự rộng rãi và thoải mái hơn rất là nhiều so với diện tích thực. Còn bên này thì chúng ta sẽ bước vào khu vực nhà vệ sinh đầu tiên Nhà vệ sinh này thì có thể dùng để sinh hoạt chung hoặc là kể cả khi mà có khách khứa bạn bè đến chơi thì vẫn có thể sử dụng được Và nó cũng được ngăn cách thành những không gian riêng Ví dụ ngoài cùng sẽ là bồn rửa tay và gương đến nhà vệ sinh bên này Và bên đây sẽ là khu vực bồn tắm vòi hoa sen Thì quý vị khi mà chúng ta dọn về ở mình có thể thiết kế thêm một cái vách ngăn bằng kính như thế này Thì nó sẽ tạo được những cái không gian riêng và không lo là bị ướt sàn Đặc biệt là trong những ngày mùa đông còn bên này thì sẽ là phòng ngủ nhỏ đầu tiên với một căn hộ 3 phòng ngủ thường sẽ phù hợp cho những gia đình thứ nhất là chúng ta sống nhiều thế hệ từ ông bà, bố mẹ đến các cháu hoặc là một gia đình có đông con chẳng hạn thì những cái căn hộ mà có phòng ngủ nhỏ thế này thường sẽ dành cho các con thì quý vị thấy là nó có một cái cửa sổ rất là rộng cửa sổ này thì cũng sẽ có một điểm cộng đó là những căn hộ 3 phòng ngủ thường sẽ là các căn hộ góc thành ra là tất cả những cửa sổ của các à, phòng ngủ chúng ta sẽ hướng được những cái tầm view ra xung quanh rất là đẹp Bên này thì phòng ngủ cũng khá là tương tự thôi một phòng ngủ nhỏ tương tự cũng được thiết kế mẫu với một chiếc giường này Rồi kể cả là khi mà có các bạn nhỏ chúng ta đặt thêm bàn học tại đây vẫn rất là thoải mái Còn bên này thì sẽ là một chiếc tủ thiết kế sát với tường luôn Vừa đảm bảo được thứ nhất là tính thẩm mỹ của căn hộ Cái thứ hai nữa là nó tiết kiệm diện tích Đối diện sang bên này ạ thì quý vị sẽ thấy ngăn cách giữa hai phòng ngủ nhỏ và phòng ngủ lớn sẽ có một lô ra Lô gia này thì chúng tôi gọi là lô gia phụ bởi vì tại đây quý vị có thể đặt được cục nóng điều hòa, có thể đặt thêm một chiếc máy giặt hoặc là dàn phơi quần áo. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được rằng lô gia chính của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cảnh quan và lô gia phụ này thì có thể phục vụ những cái công việc riêng ví dụ như là giặt rũ rửa ở ngoài này thì cũng vô cùng tiện lợi và thứ hai là đảm bảo vệ sinh cho căn hộ. Đây là một căn ngủ rất là đặc biệt Đây gọi là phòng ngủ lớn của căn hộ 3 phòng ngủ Thì như quý vị thấy nó vẫn duy trì được một cái cửa sổ rất lớn Bởi vì như Cam Hằng đã chia sẻ Thì những căn hộ 3 phòng ngủ sẽ là các căn hộ góc Cho nên tầm view của căn hộ này sẽ vô cùng đa dạng Và bên này một điểm đặc biệt thứ hai đó chính là nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ này nó rộng rãi thứ nhất là không gian tắm của chúng ta vẫn có riêng này cái thứ hai nữa là vẫn có đủ không gian về à, bồn rửa tay về nhà vệ sinh và Chủ đầu tư cũng đang đặt những cái thiết kế vô cùng tiện lợi để quý vị có thể thấy rằng với một phòng ngủ, ở à, diện tích phòng ngủ này thì sẽ khoảng là 10 mét vuông và nhà vệ sinh thì sẽ khoảng từ 4 cho đến 5 mét vuông nữa. Với một chiếc tủ được thiết kế ở bên cạnh đây thì nó sẽ là một chiếc tủ âm tường giống như là một bức tường ngăn giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh. Và vâng, vừa rồi thì là những thông tin và những chi tiết nổi bật nhất về một căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Ocean Park. Chúng tôi cũng mong rằng với những thông tin vừa rồi thì cũng sẽ giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn và dễ dàng hơn trong việc đưa ra lựa chọn cho căn hộ trong mơ của mình. Và đừng quên là nếu như còn bất kỳ điều gì thắc mắc hoặc là cần tư vấn thêm, quý vị có thể truy cập lên trang web của chúng tôi là online.vinhomes.vn hoặc là gọi điện đến số hotline để nhận được thông tin tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.